Chúng ta cùng thực hiện ví dụ 1 nhá. Tìm cái đạt thức A, được chưa? Câu A này. Đạt thức A của mình trên cái 2x trừ 3 sẽ bằng 2x bình cộng 3x trên 4x bình Bước đầu tiên là phải phân tích tử thức và mẫu thức. Phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử. Có cái đa thức nào, có cái hàng thức nào dùng luôn. À, dùng luôn. Cái này sẽ là a à, chả có cái gì mà <laughs> dùng. 2x trừ 3 giữ nguyên. No. Hai con này nhân tử chung là x ra ngoài nhá trong còn 2x cộng 3. Đây, hằng đẳng thức A bình trừ B bình sẽ là A trừ B nhân A cộng B. Rồi, xong thằng bước 1 phân tích xong hết rồi triệt tiêu bước tiếp theo triệt tiêu triệt tiêu cái gì triệt tiêu cái gì triệt tiêu hai cái giống nhau